à, à, bây giờ thì à, ok từ mọi người để xíu mình sẽ phải tắt mic đã ok anh em ơi mình đã tắt mic rồi <laughs> à đã lâu lắm rồi mình chưa có những cái màn tròn hero team mấy bạn ơi cho nên là hôm nay nè mình đã quay trở lại vào trong bed để mình tiếp tục tròn hero team mấy bạn ơi đó hình như là mọi người vẫn chưa biết gì đâu anh em ơi ở mọi người vẫn đang rất là ngơ ngác và mọi người vẫn đang tưởng rằng là mình mọi mời mọi người vào đây chỉ để chơi bed bình thường thật ra đây không phải là một cái bet go bình thường hôm nay mình sẽ tiếp tục cho mọi người nha anh em nhưng mà mình sẽ cho bằng một cái bẫy thật là bình thường thôi chứ mình không có dùng uh, gọi là chế độ gọi là admin nữa mình sẽ không trở thành phong cận hacker nữa nha anh em để cho một cái video thật là thú vị hơn nha ok ok rồi còn bây giờ chân trời nào chúng ta bắt đầu vào game và cho hero team tôi các bạn ơi ok để được để mình bật mic rồi đã à, alo alo alo mọi người ơi Hello. Yeah. Rồi ok. Bây giờ à, chúng ta bắt đầu vào trong bed cua nha. Ok yeah. Rồi ok rồi mình sẽ mở à, vào phòng best world của youtuber nè Đó Wow Một cái map đẹp ghê luôn á Ok ok dạo mọi người dạo đi dạo đi Ok Phong Cận vào Simmy vào Camui Sammy Timmy Mr. Dịch vào hết nè Rồi ok Rồi 10 9, 8, 7 Rồi đây bắt đầu bạn ơi Bây giờ mình sẽ chọn tim nha Mình sẽ chọn tim màu xanh nè Đó Màu xanh là màu của mình nha bạn Cho nên là mình sẽ chọn tim màu xanh luôn cho đẹp nha Rồi Vô Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ lụm thật là nhiều vàng, nhiều nhiều sắt để chúng chúng ta chơi Becker với nhau nha. Lần này em hứa với mọi người là em sẽ không hack nữa đâu, mọi người yên tâm, em không hack nữa đâu. <laughs> Mấy bạn fan cứ yên tâm nha, lần này mình chơi là mình sẽ không hack nữa đâu, các bạn yên tâm nha. Trời ơi, mình hack nhiều cho nên là mình cũng hơi chán rồi, lần này mình sẽ không hack nữa, mà mình sẽ chơi thật là đàng hoàng luôn bạn ơi. Đó, mình sẽ lụm ờ, sắt lụm vàng nè. giống gì ta? Thiệt chứ sao lại không? Trời ơi, Phong là Phong hứa, một khi Phong hứa là Phong sẽ làm hiểu không? Phong sẽ không hack nữa. Đó, ok. okay tạm tin, tạm tin. Tạm tin, ok rồi bây giờ phong đứng đây phong lượm vàng nè One hour later Rồi ok bạn ơi Ui À Timmy qua đây tính giành gọi là kim cương với mình hả Timmy <laughs> Lụm lụm À lụm hả lụm hả Lụm lụm lụm nè Chết đi ok rồi Qua qua qua đập đập nhà luôn mày ơi Đập nhà Timmy đù luôn ok Đập nè uh, Sắp đập được rồi đập được rồi Bùm ok rồi mình là mình là mình tha cho timmy lần này đó ê, ê, mình tha timmy lần này đó mình chỉ đập giường thôi mình chỉ đập giường thôi chứ mình không giết bạn hiểu không tha đó tha đó ok <laughs> rồi anh em ơi bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này này nha các bạn mình sẽ chỉ đập giường thôi chứ mình không có giết người sau khi đập giường xong thì mình sẽ bắt đầu tạo ra cái bẫy tròn của mình nha anh em đó mình sẽ tạo một cái bẫy để mình tròn nha <laughs> ok rồi rồi bây giờ để xem coi tiếp theo sẽ là ai đây Ca mui hả À ca mui bạn ơi ok ok Bây giờ mình sẽ chạy qua nhà ca mui Mình đập giường của ca mui nha Mình chỉ đập giường thôi chứ mình sẽ không giết người các bạn ơi Đó đập giường để mình còn gọi là cho nữa bạn ơi Đó ok Ê, Ca mui đâu ta Ca mui đâu rồi Ca mui chạy rồi các bạn ơi Ca mui đi đâu mất tiêu rồi Đập giường nè Ca mui ơi Ca mui ơi chị ca mua với anh dịch đang quýnh nhau các bạn ơi rồi xong rồi xong anh dịch giết chị ca mui luôn rồi các bạn ơi Ôi chết Rồi anh dịch giết chị ca mui rồi làm sao tí nữa mình cho chị ca mui được ta Thôi cãi đi Coi như chị ca mui xui các bạn ơi Ok rồi tiếp theo là sẽ là mèo Simmy nha Ủa Simmy đang sấy gì vậy Simmy đang bích nhà Simmy lại bằng gọi là hình trái tim các bạn ơi. Ok, hình trái tim, hình trái gì mình cũng đập hết. Ok, lãng vô lãng vô Ôi, ôi, ơi ơi ơi qua đây chụp phải nè giết tôi hả giết tôi hả giết tôi làm gì nè chết đi ok đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập dương đập dương đập dương ok chạy chạy các bạn ơi chạy ok mình đã phá được giường rồi đó mình đã hứa là mình chỉ phá giường thôi chứ mình không giết người nha tí nữa mình mới giết người sau <laughs> ok rồi à, tiếp theo là ai đây anh mít tư dịch các bạn ơi à ấy, trời ơi các bạn ơi anh dịch anh bọc giường bằng gọi là cái gì ta cái nó gọi gì nha hắc điện thạch các bạn ơi trời ơi là trời chơi gì ai chơi trời à, còn sammy sammy làm gì đây trời sammy xây cái cầu gì đâu mà cao dữ vậy trời ơi là trời coi bộ kỳ này mình hơi mệt đó nha <laughs> ok rồi qua bên nhà của anh dịch luôn ok ok mình sẽ giết anh dịch trước nha sau đó mình sẽ đập đập đập giường sau Ủa, anh dịch kìa anh dịch kìa anh dịch kìa anh dịch kìa anh dịch kìa ok qua giết ơi <laughs> à anh dịch mới xài kiếm gỗ hả xài kiếm gỗ thì làm sao mà giết được em ok đập đập đập đập đập đập đập đập bạn ơi đập đập đập đập nhanh lên nhanh lên nhanh lên ai à, chạy chạy chạy à, à, à, em xin lỗi dịch em xin lỗi dịch em xin lỗi dịch ok dịch mấy bạn ơi anh dịch là mình không phá được giường rồi bởi vì anh dịch là lắp bằng bằng bedrock mấy bạn ơi à không nhầm cái này là hack điện thạch mới đúng chứ anh dịch lắp bằng hack điện thạch cho nên là mình cần phải nâng lên cấp kim cương mình mới đập được nha ok toàn quá toàn quá ok thôi không sao vậy bây giờ mình qua bên nhà người tiếp theo là sammy đi ok sammy nhớ bạn uhm không giết được anh dịch Thì bây giờ mình chuyển qua mình giết Sammy Đúng không? Có gì đâu mà khó Ok, leo lên, leo lên nè À, anh dịch là chắc tí nữa mình phải chờ ảnh gọi là đi đi đâu đó đi Mình mới qua mình đặt giường được các bạn ơi Ok À, Sammy Ui, Ui Sammy <laughs> Sammy bây giờ Bây giờ chọi bơm mình các bạn ơi À Mày vẫn cái phong cần Ông may lắm Ờ ừ, May sao may Sao rồi Sao rồi à, Chạy Chạy rồi chạy hả Chạy hả Ủa. <laughs> Trời trời em um, Trời uh, cái cái ngọc Ender xong bị té luôn bạn ơi. Ok đập giường. <laughs> ok. Tạm biệt Sam nha. Tạm biệt Sam nha, tôi đi đây. Cho Giang. Ăn gian gì mà ăn gian, tôi qua tôi đập giường hỏi tôi không biết là may gì đó chứ ăn gian gì mà ăn gian. tôi đi đây. À ok để xem coi. Bây giờ là chỉ còn có mình với anh Dịch là chưa bị mất giường thôi. À, làm cách nào để đập được giường của anh Dịch đây ta? à, dù anh dịch coi bộ hơi khó nha mình cần phải có gọi là cấp kim cương thì mình mới đập được không sao bây giờ mình sẽ về mình nâng cấp kim cương nha bạn nha ok đi thôi Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ nâng cho mình lên thành gọi là cúp kim cương luôn nha bạn nha Đó, cúp kim cương luôn nè Làm thêm cái cái, cái kéo tỉa nữa, đó, ok Rồi, à, bây giờ còn gì không ta Chắc là mua thêm ngọc Ender đi để mình còn bay qua nhà anh dịch cho dễ Nhưng mà bây giờ mình chỉ có hai emerald thôi hai emerald làm gì được chị ta À đúng rồi, có một thứ đó chính là thuốc tàn hình đúng rồi uống thuốc tàn hình xong chạy qua nhà anh dịch đập nhà anh dịch Ồ, oh, hợp lý, tại sao mình thông minh quá vậy ta <laughs> Ok, à Timmy, Timmy kìa mấy bạn ơi, hỏi kệ đi Timmy mình không giết đâu Mình để tí nữa mình cho anh, bạn hiểu không Mình để tí nữa mình cho anh Hello Timmy Đi chỗ khác trả lại, đi chỗ khác à Ok, yên tâm đi, tôi không giết bà đâu Tôi là một người rất là nhân từ, bà hiểu không Tôi không giết ai đâu, yên tâm Ôi, Ừ, chắc tên anh dịch ảnh có được giáp kim cương với kiếm kim cương luôn rồi các bạn ơi trời căng nha căng nha không sao sao bây giờ chúng ta sẽ uống thuốc tàn hình vô bùm đó tàn hình thôi chạy chạy chạy chúng ta cùng nhau chạy qua nhà anh dịch thôi hy vọng là mình có thể đập được nhà của anh dịch nha ok à, chạy qua chạy qua chạy qua mong là anh dịch sẽ không thấy mình ok đứng ở đây đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên yeah đập được rồi hello anh dịch anh Dịch ơi em đã đập nhà của anh rồi <laughs> chạy chạy chạy chạy chạy <laughs> chạy chạy bạn ơi anh Dịch anh có giáp kim cương quýnh không lại anh đâu chạy hơi xa ok rồi chạy chạy chạy bây giờ mình sẽ chạy về nhà mình sẽ chạy về nhà để mình làm cái bẫy bạn ơi <laughs> anh Dịch anh có giáp kim cương rồi quýnh không lại quýnh không lại chạy chạy chạy à, ừ, anh Dịch đâu rồi Dịch đâu rồi Ok, anh dịch đã quyết định là anh dịch à, không đuổi theo mình nữa bạn ơi <laughs> Rồi, coi như là nhiệm vụ của mình đã hoàn thành Mình đã phá được giường của tất cả mọi người rồi Bây giờ là chỉ còn đến cái phần gọi là chờ cho mọi người sập bẫy đó thôi Đó, mình sẽ qua đó mình xây cái bẫy nha Ok, rồi xây cái bẫy nào rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết cách để xây bẫy á thì các, các các bạn có thể xây cái bẫy giống y như mình nha. Cái bẫy của mình xây rất là đơn giản thôi bạn ơi, không hề khó chút nào hết và cũng không hề tốn nguyên liệu nữa, rất là đơn giản. Bây giờ chúng sẽ bấm vào đây nè, chúng ta sẽ mua chúng ta thật là nhiều len luôn, đó thấy không? Mua thật là nhiều len luôn nha. Sau chúng ta sẽ qua đây. Bây giờ mình sẽ đặt cho mình một cái đường từ đây qua bên đó nha, để cho nó thành một cái đường thẳng nha bạn. Ok, đặt qua nè rồi, sau khi đặt đến đây nè thì các bạn sẽ cho nó cao lên một ô nha. Đó, cao lên một ô, sau đó đi qua tiếp. Đó, qua tiếp nha. Rồi, mình đã qua bên tới bên mid này đó bạn ơi Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái đường cầu thang Đó, thì những cái người nào mà họ thấy rằng là mình chưa bị đập giường á anh em Thì họ sẽ có một tâm lý đó chính là họ rất là muốn đập giường của mình Thì họ sẽ đi bằng cái đường này cho nó nhanh đúng không Đó, đi bằng cái đường này chạy qua đây cho nó nhanh nè Chứ cái đường bên đây là phải vòng dèo vòng dèo rất là khó khăn Cho nên là họ sẽ đi đường này Mình nghĩ là như vậy, chắc tí nữa mình qua mình đập cái đường bên kia luôn đi Ok, rồi, họ sẽ đi đường này, họ chạy về đây đúng không Là họ đi đập, đập giường của mình đúng không Thì chỗ này nè thì bây giờ mình sẽ đập cái chỗ này ra nha các bạn nha Đó đập cái chỗ này này ra nè Sau đó mình sẽ để cho mình một cái cục len cao lên như thế này Đó rồi Sau đó là mình sẽ à, đập cái chỗ này bên dưới này ra Đó ok rồi đó thì theo như cái tâm lý của người ta thì người ta sẽ rất là muốn gọi là đập giường của mình thì họ sẽ chạy qua nhà mình rất là nhanh và họ sẽ không để ý đâu bạn ơi đó và khi mà họ họ chạy như thế này nè các bạn coi nè đó chạy một đường thẳng tung đầu ở đây và rơi xuống đó thấy không vậy là coi như là họ sẽ chết rồi ok rồi đó thấy không mình tự sập bẫy của mình xong mình chết luôn mày ơi <laughs> một cái bẫy rất là hoàn hảo nha bạn nha cực kỳ hoàn hảo luôn nha ok rồi nhưng mà để gọi là dụ người ta qua nhà mình thì mình sẽ phải chập quê ta bạn ơi mình sẽ chập quê ta xong ta chạy đến đây thì mình sẽ đập đập cái đường này ra nha ok rồi 2000 years later Bây giờ mình sẽ chạy về đây nè Mình sẽ để cho mình cục len vào đây Đó ok Để một cục len vào để cho mình đi qua trước các bạn ơi Ok Ui Timmy kìa Timmy kìa Ui Timmy có vũ khí kiếm kim cương các kiểu các bạn ơi À ok Bây giờ mình sẽ thử mình chọc Timmy trước nha làm từ từ mình mình bật mít lên đã alo alo timmy ơi timmy timmy dạ. ơi timmy ơi hồi hồi hồi nãy tôi mới đập đập giường của timmy á timmy tức không nếu timmy tức thì timmy qua đây quýnh tôi nè giỏi qua đây quýnh tôi nè liêu liêu liêu qua đây qua đây nhiều đồ rồi mình đem quầy nghỉ qua <laughs> rồi lật bảy đó bạn ơi <laughs> ok một người một người rồi rồi rồi ok đó à, thấy không bạn thấy không timmy chính là thí dụ của chúng ta bạn thấy không đó timmy đù gì đâu á trời ok rồi mình sẽ đập chỗ này ra nè đó rồi bây giờ mình sẽ dụ người tiếp theo nha Ê, mà khoan từ để mình về mình nâng thêm ít đồ nữa Ê, à, ừ, chết, mình quên mất bạn ơi mình quên mất là mình đã, đã đặt cái bẫy đó rồi trời, trời, trời ơi trời chết queo luôn ai thôi kệ không sao lại giờ Nghiệp đó không? Nghiệp đó Nghiệp cái gì mà nghiệp trời Cái này là tôi quên thôi mà Ok rồi Bật len lên nè Ok rồi Bây giờ mình sẽ cẩn thận hơn bạn ơi Nãy quên quên quên Ok Lắp lại nè Rồi ok Bây giờ mình sẽ qua bên mid Mình kiếm người tiếp theo nha Để coi coi người tiếp theo bị mình dụ sẽ là ai đây À Mình thì mình vẫn còn giường Cho nên mình chết thì không sao Còn những người khác thì họ chết Cái là họ chết chết luôn mày ơi Ê Sammy nè Sammy Sammy Ok coi Sammy ơi Sammy ơi Gì yeah. Sammy ơi tôi ông, ờ, ông đừng có quay Ôi tôi sẽ qua tôi giết ông <laughs> Đừng có đến tôi Qua giết ông hả Có giỏi giết cho tôi nè Tôi tôi tôi dùng kiếm luôn nè Dùng kiếm solo bà luôn nè Ok qua đây Ok <laughs> dạ. có giỏi thì dí hay tôi đi trời ơi đố anh dí được em đố anh dí được em dí không được làm cuốn trời ơi đố anh bắt được em trời ơi qua đây qua đây làm cuốn là trời ơi tôi tôi làm được hết trời. Dạ. qua đây ừ. giỏi qua đây ủa gì à sao suy nghĩ gì à? gì trên cái trụ này không có làm gì đâu qua đây đi nào cũng không ông hát không ông phải thề tôi, tôi không, không có hát vậy đó không? tôi không bao giờ hát ủa mà khoan hình như bên kia là anh dịch kìa bạn ơi đây anh dịch hồi nãy em mới đập giường của anh á anh có giỏi thì anh qua đây giết em luôn đi à <laughs> à, tính ra mình mình kêu ổng giỏi ông qua giết mình không qua giết thiệt luôn bạn ơi à ghen ha ok giỏi thì qua đây đập giường của em nè qua đây em chắc anh dân chắc hai người luôn qua, gọi là gì ta qua qua úp sọt phong luôn trong phong biết thế nào lễ độ hồi nãy là anh dịch té rồi nhưng mà Sammy chưa té Trời ơi vậy là cái bẫy của mình vẫn còn gọi là chưa được hiệu nghiệm cho lắm mấy bạn ơi Chỉ có một mình anh dịch bị té thôi Nhưng mà không sao mình cũng đã giết được Sammy rồi may quá à, Ok ok à mày ghê luôn á <laughs> ok giết được hai người rồi à, simmy kìa ok ok bây giờ mình sẽ gọi là simmy á thì simmy sẽ gọi là rất là yếu bạn ơi simmy không biết đánh nhau đâu cho nên là mình sẽ dí theo mình đánh simmy nha bạn và mình sẽ dụ simmy chạy qua nhà mình và bảo đảm simmy sẽ sập bẫy ok rồi ok rồi từ từ khoan từ từ simmy simmy simmy từ từ để mình qua mình, mình bắt simmy nha ok simmy rồi à đây đây đây đây đây hello simi đứng lại à chạy đi chạy hả Win <laughs> Yeah bạn ơi Mình đã chiến thắng rồi bạn ơi Cái bẫy của mình đã thành công rồi Yeah <laughs> Ok ơi bạn ơi lâu quá rồi mình mới cho hero team hôm nay cho vui gì đâu luôn anh em ơi mình đã cho mọi người sập bẫy của mình mà còn té té té té giếng hết trơn luôn bạn ơi <laughs> mình đã giết mọi người mà không cần động tay động chân không cần phải làm gì hết chỉ cần xây một cái bẫy thôi là mọi người tự chết <laughs> ok thì nếu như các bạn thích cái bẫy này của mình và anh em gọi là thấy thích video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình nha anh em và anh em có những màn cho nào mới đừng quên là hãy <laughs> bình luận lại cho mình biết nha ok còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây đây bye bye yêu anh em phải nồi tạm biệt hôm nay chơi vui quá anh em ơi bye bye